Nếu bước bên anh cả cuộc đời Nếu bước bên anh em nói rồi từng câu nói Em chẳng khiến tim này đâu rơi lệ men Đôi bờ mi hung sầu người nên nói chia lìa vậy thì em bước cứ bước mới xem vui được vậy thì em bước cứ bước bỏ hết những ước viên để em vượt hết những nỗi buồn quên đi hết bao là những nỗi đau khi gần anh xưa kia nhưng thời gian xua tan đi hết tất cả I'm sorry baby my girl No I'm sorry baby my girl Quên đi em Muốn giấc mơ tan theo và ngất trở nên nơi đầu ra được trong tim ra được phương đầu Viết đi về lại mà câu chỉ ra được thì ra tay xóa đi màn đêm Em mong mai sớm mai được yêu nhiều thêm Đi bên em nắm tay và yêu nhiều thêm Bước đi bên em và nghĩ xem em đang kìm nén bao yêu thương nhìn xa Người đâu có vui cả anh hả Và nụ cười em có đâu thấy đâu hả Chỉ là tại anh mơ ngồi một mình trong đêm Và nhìn lại nơi đây vì em đã đi rất xa Không còn em, phương trẻ nay cũng đâu còn anh Mong người vui cạnh bên tình yêu ở phương trẻ kia và quên ngày nào Khi em bên anh em đâu có phút giây tuyệt vời Khi em bên anh em vào bàn tay anh nhưng niềm vui đâu có khi em gần anh xin em rời xa tình yêu đâu có but weh.